bé ơi em ư lắm nha nha bé ơi em ư lắm nha nha ta là em đó môi đỏ biên công làn da nâu âm nhạc sắm sân dường như đôi mắt anh đang bay theo nhịp lâu gái đẹp ngủ ngon nhạc căng không bước bầu chơi thì hơi phí lắng nghe tiếng nhạc cuộc giọng mc thì phải chơi thêm một tí dầu hồng táo đỏ nghe nói ảo lắm nên anh xin thôi ngậm nghe nói nước này trông như biển mặn ok ok anh lắm chẳng sao vậy em chơi thêm đi giờ đây cơ thể anh đang lăn lăn một hơi và khói ga em như cô tiên dáng sân Yeah. Đêm nay đi pha là em đó Môi đỏ biết công làn da nâu Âm nhạc sập sinh dường như đôi mắt anh đang bay theo nhịp lâu Cái đẹp vụ ngon nhạc căng không bước vào chơi thì hơi phí Lắng nghe tiếng nhạc cùng dòng MC thì phải chơi thêm một tí Dầu hồng táo đỏ nghe nói ảo lắm nên anh xin thôi ngậm nghe nói nước này trông như biển động ok ok anh lắm chẳng sao vậy em chơi thêm đi giờ đây cơ thể anh đang lăn lăn một hơi và tối ra em muốn điên dáng trong lắm nha